em lặng im còn anh thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngây thơ đó em hứng hở quá nên anh lo sợ bơ vơ đợi chờ đôi mắt ngoan em ngày mùng ngó sang anh thân thờ đôi mắt mơ anh đã cố đôi thay để mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn nói yêu má hồng mắt cong bờ môi mỏng rất khó vì lo trong trái tim em là có ai nhưng nếu yêu em là sai thì anh đây không cần đúng người yêu ơi yêu mình anh được không này thật xung vầy con tim bao gầy lưu trong tình yêu đông đầy. hãy để anh chứng minh cho em thấy người yêu ơi yêu thì có gì sai không là anh thì ai để anh đến về là tình yêu mãi mê mặc kệ người ta cười chết lòng em tim bằng ba nhưng tương lai nó sẽ đúng nó như ta bàn phim máy tính chơi nhiều hoa đều tầm mấy cũng có ngày yêu xong chia tay ai cũng sợ hãi tình yêu cho em nó rất dài và rất dài mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đang nói yêu mà hỏng mắt cong bờ môi mỏng rất khó vì lo trong trái tim em đã có ai nhưng nếu em là sai thì anh ấy không cần đúng hey! người yêu ơi cô đơn Là khi những nỗi nhớ như sáng soi lấy từng cơn Là khi em cười đùa bên ai đau đớn nên anh giận hờn Nhưng yêu em là sai thì anh biết không cần đúng vợ anh nhé làm người yêu anh nhé mãi về rồi làm vợ anh nhé